Em à, Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Hôm nay em sẽ đi à, bẫy chim cu các bạn này. Bẫy chim cu nhưng mà tình cờ bẫy chim cu dính ngay cú mèo nhá. Xin quý anh chị xem và thấy hay thì hãy chia sẻ video này và tặng em Tony Tiến một like nhá. Rồi, em Tony Tiến đây. Anh anh Trường dính à, chim cu anh Trường ơi. Rồi em sẽ chuyển camera trước các bạn nhé. Sẽ bỏ xuống cho quý anh chị xem ạ. À. Đây em đã zoom lên nhá. Đây là đẹp chim cu lồng bẫy ở đây nhưng mà dính là quý anh chị này. Bỏ bỏ xuống đất, đất thì cầm vào trong đi để quay cận cảnh nó dễ hơn quý anh chị nào xem à, biết nhá hoàn tí này. chờ em một chút nữa ờ, chào uh, à, mít lam nhá chờ mình để cái xong nhá dính chim cu rồi 10 giờ 20 à mình đây ạ à. chim cu mồi đây nhưng mà dính ngay cú mèo các bạn nhé con cú mèo là khả năng tha con chim cu này bạn này to nhá có, có quý anh chị thích à, cú mèo thì vừa dính luôn quý anh chị ơi đặt dính vào à, em đặt bẫy trước rồi giờ dính vào nhá tình cờ anh gọi gọi đây chú cú mèo đây các bạn dính cú mèo rồi dính cú mèo rồi cú mèo này của anh chị nào có nuôi không quý mèo này là dạng quý hiếm cơ chưa được quý hiếm giờ sao đây anh ấy bẫy được sao không em chịu không có ai ăn thịt cú mèo đâu đó chú cú mèo này các bạn này bắt rất sáng này đấy để tôi, tôi bắt không tin đó nó rạch lại đấy đạp yeah. thương ba kệ nó nó kéo vào tay thử coi quý chị xem hãy comment cho em nhá em để em biết em nhá. rồi chào bạn Mr. Nam rồi đây chưa rách được khả năng em sẽ bỏ những dép em mỏ thử xem nhé các bạn nhé sợ chứ Con sợ chứ phải không đó chú này đang nhìn này các bạn này ngơ ngác này đang hoảng sợ này nhìn mắt nó khiếp chưa đó đó đó đó anh gỡ ra nhé cẳng con này nuôi được cái chứ không có người nuôi chứ anh chưa ăn dữ lắm biết rồi thì ai ăn đâu nhưng mà nuôi chứ nuôi chơi cho vui nuôi, nuôi chim cú hả cú mèo <laughs> đây bẫy chim cu đây các bạn nhé con chim cu trong này con chim cu, cu hoảng sợ các bạn ạ à, em cần cánh đây Đặng dạ, nó dài lắm các bạn nhé nó không chịu được ừ. đi đi nổ máy đi đi từ từ thôi cứ từ từ mà gỡ ông rách lưới chậm chạp thôi chân nó ấy lắm nhé các bạn nhé cái móng của nó ghê nó móng vuốt nó ghê lắm ấy móng vuốt của nó, nó cao nó để cấu như đại bàng các bạn nhé cặp gà nó cặp gà cặp biết cái móng cái móng cẳng của bạn này đó cận cảnh luôn thật sự là bẫy là muốn bẫy chim khác chứ không muốn bẫy chim ờ, chim, chim ờ, cú mèo các bạn ạ à. con đó cú mèo bạn à, đó người ta làm chim sáng đó mình thì không nuôi cái cắn này các bạn là nhìn cắn nó co này quặp này ừ. rồi biết rồi biết rồi cắn nó quặp tiếp giờ cái mỏ nữa giờ cái mỏ nó đi chơi kệ nó thôi nhé đó bẫy còn à, còn à, cu các bạn nhé con này thuần hóa được không bạn à, cái này mình cũng chịu luôn nhưng là anh bẫy là anh tình tình cờ anh không nuôi đâu các bạn ơi một anh thả hai anh vất đi chứ còn nuôi này dở lắm mà ăn nghe một ăn thịt dở lắm nhé anh bẫy được tính bẫy con chim à, ở ờ, đào ờ, đào vị Sơn NT à à chà không biết cháu có lấy ông về nuôi này à, Sơn không rượu đi ngâm rượu ai ngâm rượu ai ngâm rượu đó để đó đây là chú chim cu và cái chim cú mèo các bạn này mật gì mật vào đó nhìn cận cảnh ấy đẹp chưa các bạn nhìn thế thì rất đẹp nhá đúng là loài cú mèo rồi loài này hôi lắm các bạn nhé coi ăn mấy đâu mà các bạn giờ sao con này là tính như nào thả cho đi hay sao ừ. thả cho đi hay không béo không loài này loài chim ọc nên loài tư ừ? đây con chim cu các bạn này cu trong đấy là mồi bẫy để dính chung cú mèo luôn mà con chim cu sợ nhé đúng đó hai đây hai thằng rồi đó cắn này. nhìn cắn này như giống đại bàng họ đại bàng các bạn chưa nó là họ đại bàng nha bây giờ bây giờ quay trước mặt đến quay cả thao lưng uh, nuôi thuần ờ, để đi uh, săn đi rồi để để huấn luyện nhá <laughs> đào hữu sơn đào hữu sơn lt là có phải sơn đấy không đại bàng mini lt đó đây là gần như cứu đại bàng các bạn nhá nhưng mà cái loại này không phải quý hiếm mình bọn mình sẽ thả các bạn nhé mình không ờ, ăn thịt đâu bạn ơi loại này mình gọi là dòng cú mèo mình không ăn ăn như tam mao bị phạt các bạn nhé dòng này chưa phải quý hiếm các bạn ạ nó cũng họ đại bàng này mình móng cả móng cẳng các bạn này đó mình bỏ hai cánh ở đây đấy thì sau lưng đây quay sau lưng đây chứ đẹp không phải bằng trước bằng trước đẹp thôi bằng trước đẹp hơn nuôi thuần hóa đó. để đi săn được không được huấn luyện thì đi săn được các bạn nhé mình sẽ thử huấn luyện mình sẽ nói anh chủ này anh bẫy được ơi con này thì kêu anh ấy à, đi nuôi à, để huấn luyện đi vào bỏ lồng chơi đi này nó ăn bằng hai ăn gì đấy hả mình cho vào cái chuồng à, ong ấy <laughs> cho chuồng ong buồn thẳng vào thôi nuôi tạm đấy nuôi tạm ngày hai ngày để tôi lấy video bữa khác xem nó thuần hay không huấn luyện đi xem thuần hay không rồi thả phóng sinh luôn cẳng này các bạn kìa cái cẳng kìa nhìn cẳng thằng cái cẳng kìa này con ăn go này gấp cả con ghê lắm nhá các bạn nhé cả con gục nhanh vì cái móng cẳng nó dài mà dài đườn này, ở ờ, chào anh hai lúa miền bắc nhá dòng này anh anh anh nói là đại bàng con hay sao đây đây kìa cắp kìa đó nhá đó đó chảy máu chưa chảy máu rồi nhá may chưa chưa chảy thôi chảy thôi chảy thôi kệ nhìn ờ, loại này loại ờ, cú mèo anh hai lúa nhá hai lúa miền bắc ạ à em bẫy được đây đang kêu anh eh, nhốt lại một là không nhốt để phóng sinh loại này không ai dùng nhá ăn thịt không thịt hôi lắm không ngon không ăn thịt bạn ạ ăn thịt ờ, như tam mau là bị ờ, các bạn nhá một anh đây để dự trữ một thời gian ờ, để huấn luyện thử xem được hay không ạ gà hay chuột đúng rồi ăn cả gà cả chuột nhá chuột con gà con là nhỏ nó cắp nhìn móng cẳng ấy kìa nó dài như này các bạn đây đã nhìn đấy hả thả làm gì để nhốt đấy rồi thả nhốt nhốt vào thùng ong á à, có thùng đây chứa vào đấy ạ à. đà, hai núi chào đào hữu sơn này anh nhốt thử một thời gian xem xem như nào cho nó ăn ờ, các côn trùng đi các côn trùng uh, bắt uh, cho nó côn trùng uh, nó ăn uh, thử coi này này cào cào cháu nó ăn hết mà dòng này ăn tạp mà dòng này uh, em đi làm mấy nhà mà nhà cũ sửa lại nhà cũ này ở trên mái nhiều lắm ăn sao được vào nòng sắt đấy sao mà ăn được ừ. bẫy đây các bạn nhé bẫy để dính luôn nhé mình đã quay cận cảnh lúc tháo ra rồi ạ thả về rừng thôi à cái này tự nhiên rồi rồi cái cần thiết thì mình sẽ thả đây bạn nhé bạn nét à, nét cho nhá nét cho 240 nhá mình đang muốn thử xem là để nhốt thử xem một thời gian xem là anh à, có huấn luyện thuần được không để để cho anh huấn luyện cho đi săn luôn săn như đại bàng các bạn nhé nó họ đại bàng này hai cánh này các bạn này dạo này là dạng uh, cú mèo cứu ờ, mèo hôi mà thịt nó ăn có ngon đâu mà bữa trước là mình làm bắt khoảng chục con này là có ai có ai thèm ờ, dùng đâu các bạn mình làm nhà cho họ trên tầng tầng hai mình nhà có mái á có đẻ có trứng luôn rồi chào uh, trường đặng nhá đó đó mỏ này các bạn nhá, thấy giờ hung dữ chưa nó dạng ngoài hung dữ nhá các bạn nhá cái móng cẳng này bạn này dự, dự ờ, anh anh dụ kìa cái mỏ kìa cái mỏ kìa đó nhìn cái mỏ mỏ nó ra kìa xong rồi ờ, cái cẳng nó đòi ờ, bụp luôn nhá đó con cú mèo đây đây mấy con chim cu con chim cu sợ các bạn kìa con cu nhìn nó hoảng sợ đấy nhá mình sẽ review một chút nữa, khoảng tầm một một phút nữa mình xin phép dừng đây nhá cái móng kìa cái móng nó quặp rồi chắc lắm các bạn nhá giờ là anh lấy cái dây anh cột lại cho để huấn luyện thử coi nào huấn luyện được thì không huấn luyện được thì thả ra đấy nhá chả khoai tây uh, ờ, kít nhá các bạn hãy qua bên nhà anh hai núa mới trường đặng qua giao lưu đi nhá ờ, ờ, hai bốn không một nhá hai bốn một không ạ các bạn hãy qua làm quen chứ các bạn quen rồi thì hãy qua tương tác với nhau mà chưa quen thì hãy qua để lại dòng comment uh, giao lưu đi nhá mình cũng uh, review cận cảnh cũng uh, gần cuối đây, video là mình phải xin phép dừng đây nhá vì chú, chú cú mèo này thì mình cũng không ăn thịt mà cũng không cắt tiết các bạn nhé dòng này mình không không dùng mình chê hôi đó đây thì uh, à, kim cu của mình đây không dám à không dám động điện thoại à neto bắt về nuôi hả anh à, bẫy vừa thì, tình thì tình đây bạn nhá tình đi bẫy dính cái bẫy luôn là mình vừa bỏ bẫy này đó bẫy con chim cu này dòng này thì chắc à, mình cũng tính thả anh đang một tính thả đi về cho về tự nhiên đây mình đang nói anh rồi kêu nhốt lại thử xem là nuôi một thời gian để thí điểm xem à, như thế nào có thí điểm không nuôi cho bắt côn trùng cho ăn kệ cho gà con mình mà chết à cho cào cào cháu nó ăn không phải phóng sinh này hả một là phóng sinh luôn cao thượng còn phóng sinh luôn đó cầm hai cánh đi anh mừng phóng sinh nuôi cháu ăn một ngày một con con gà nuôi một ngày con gà con đó anh nếu anh có đầu tư thì cho, cho ăn đi ai nói gì đâu không đập không thả đâu nhá đấy tùy theo đó anh à, muốn thả hay anh nhốt trong chuồng người kệ anh phóng sinh không rồi phóng sinh thì để ra chỗ bay núa để cho nó ăn ít núa thì thả luôn Ủa, ừ. các bạn này nhìn này nắng ấy bọn em sẽ anh quyết định giờ anh không cho ăn gà con được là anh sẽ thả phóng sinh nhá đây để để ra bay núa đi ra ra bãi lúa cho nó tha ra bay. thả không bây sao? giờ sao thế không nuôi thì sao không nuôi không phóng sinh thì làm gì làm thịt à thịt không ăn không ăn tiết cô mèo hôi gì ai ăn đó các bạn này đó cặn hôi như cú mèo thôi bỏ ra tao không xem phóng sinh cặn đó rồi phóng sinh thì anh không xong phóng sinh thì phóng sinh nhá để em đâu phải tháng sau nữa ừ, để tí nữa rồi cuối video em con à, đi Tiến à, cũng à, xin phép dừng ở đây nhá em đi bẫy chim cu mà dính cờ dính ngay cú mèo đây các bạn này bẫy chim cu dính được cú mèo nhá quý chị và các bạn xem thì thấy hay thì hãy tặng em à, tao đi tiến một like nhá và chia sẻ video này cho nhiều cùng xem mà con này bọn em sẽ quyết định à, phóng sinh thôi không có dùng mà không có nuôi nhá rồi hãy à, anh anh chị em nào chưa bấm nút chuông hay bấm nút chuông để người đầu tiên nhận được video khi tao đi tiến phát trực tiếp nhá em xin chào và hẹn gặp lại ạ à. rồi đây tùy anh anh muốn phóng sinh anh muốn cho ai thì tùy theo em không dùng cái này rồi em xin chào năm bạn đang xem nhá tổng chào các bạn luôn nhé chào uh, Licho 2410 nhé chào khoai tây kít nhé chào trường đặng nhé chào uh, anh hai núa nhá